đối thủ của Mitsubishi Expander, Toyota Rush, thậm chí cả Avanza. Vâng, Honda BRV trong năm nay mẫu xe này sẽ về Việt Nam. Còn ngay bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu. Uh, Honda BRV đang được trưng bày tại triển lãm quan cấp của sau. À, đầu xe theo ngôn ngữ thiết kế mới của Honda đèn uh, cốt của và halogen ờ, thành ờ, mạ chrome với dài hai bên rất đặc trưng trên các cái dòng xe của Honda ngày nay lưới tản nhiệt ờ, khe lưới ở dưới cản dưới đó đèn ngầm à, mẫu Honda BRV này có một cái chi tiết khá là khỏe khoắn đó là cái phần ở phần ốp phần ốp nhựa phần ốp nhựa đấy nó chạy suốt từ cản dưới uh, qua mỏm lốp sản suốt là phía sau bao quanh cái xe thì ờ, nhìn xe nó sẽ cứng cáp hơn thực ra cái mẫu này nếu mà nhìn ngang thì nó cũng chả khác ờ, cái ờ, mẫu mobilio là mấy nhưng mà thực sự nếu mà so với Expander thì mẫu xe này có vì vẻ nó nhìn nó thiết kế nó không hầm hố và đồ sộ bằng Expander Expander nó có cái đầu và cái phần thân nhìn nó to về chiều dài tổng thể thì hai mẫu xe này khá là tương đương đều sát về uh, 4m7 4m7 hơn hết chiều dài cơ sở thì uh, ờ, ờ, BRV này ờ, sẽ ngắn hơn Expander một chút nhưng những cái đường nét các bạn có thể thấy trên BRV là những đường nét uh, rất là cứng cáp Thực sự nhìn xe, form xe khá là cứng Phần đuôi cũng vậy, phần đuôi là nó hiền Ờ, cái phần đèn của BRV này nó sẽ nối này Đấy, nó nối nó nối uh, từ đèn trái qua đèn phải tất nhiên nó sẽ phân chia một cái giải ở đây mình không biết là không có đi chìa khóa ở đây không biết là có sáng liên tục không bốn cản dưới rất đẹp có camera lùi có camera lùi không thấy cảm biến ở đâu cả ờ, mua về lắp thêm thôi à, để mình xem mẫu xe này là có mức tiêu thụ nhiên liệu là 6,1 lít trên 100 km 7,5 là đường ờ, đô thị và 5,3 là đường uh, trường động cơ thì cũng là động cơ 1.5 giống với Mobilio uh, trục cam đơn và động cơ này là 118 ngựa cao hơn uh, Xpander Xpander 103 nhưng mô men xoắn cực đại thì tương đương. Mô men xoắn cực đại của mẫu xe này là 145 còn Xpander là 141. Ở chung các cái dòng xe MPV giá rẻ 7 chỗ này thì uh, từ ờ, BRV từ Xpander đến uh, ờ, Etiga đều có các chỉ số nó khá là tương đồng. Mình ra đây xe cho các bạn xem giá nhé. 215 đành mà. Dạ, gương tích hợp đèn báo rẽ trụ A à, nó không có cái ô cửa kính nhỏ ở phía trước giống như Expander rồi giá 820 ngàn bạc đây, chỉ số trên này nó có hết này à, nó khoảng 500 mấy nhỉ khoảng 507 580 triệu đây là giá ở Thái Lan không biết về Việt Nam nó sẽ là bao nhiêu rồi quá thông minh trang bị là tương đương ở nội thất thì uh, khá giống với mẫu uh, mobilio ở ờ, trên thành cửa này không có phần ốp nhựa giả gỗ như Expander và Etiga gương điện gập điện kính lái một chạm, auto có EFP khởi động ở đây thì mình mới thấy là có hai túi khí thôi cho hai hành khách với vô lăng kiểu Civic điều khiển trên uh, âm lượng uh, mốt gì đó rất cơ bản không có chưa có cruise control bảng đồng hồ đó. Đây, có đồng hồ số bên phải này mức nhiên liệu rồi km rồi ô đô rồi vân vân nó nằm ở đây thiết kế cái mặt uh, ờ, Tablo này thì cả tab bị cửa này thì nó khá giống với Mobilio nhưng bởi vì có một số cái chi tiết nó bọc ra cho nên nhìn nó sang hơn đây ạ đây, màn hình ờ, bảy sáu bảy inch gì đây USB AUX rất cơ bản cửa gió điều hòa phía trên một phong cách uh, rất đơn giản và thực dụng tới từ những chiếc xe MPV giá rẻ 7 chỗ điều khiển uh, à, hệ thống điều hòa auto một vùng <laughs> một vùng độc lập các bạn ạ à, ờ, gạt à, lấy gió trong gió ngoài thì à, gạt à, tay cần số có bọc da à, phía sau là các cái ngăn chứa đồ những mẫu xe 7 chỗ thì thiên về cái khả năng chứa đồ tiện ích hơn hộp số CVT nhá hộp số CVT cần số nhựa không có bệ tì tay à, à, cũng chưa được bọc da ghế thì bọc da hết rồi ờ, da thì đương nhiên rồi da này là da nhân tạo hết mẫu xe giá rẻ thì ờ, vật liệu thì không yêu cầu cao cấp được ghế điều chỉnh cơm đó, vô lăng cũng điều chỉnh cơm và phần trần thì giống hệt nhau mấy em này giống hệt nhau đều có ô lấy gió phía trước này cửa lấy gió phía trước này à, thiết kế lõm lên này để uh, lợi về không gian เพื่อให้ความสะดวกสบายตลอดทุกเส้นทาง Đấy, thành cửa trước khá nhiều chai nước sẽ được đặt vào đây Honda Lenwas À mẫu xe này thì cái phần uh, trụ D này, cái phần trụ đuôi này sẽ khác Cái Mobilio Mobilio nó ăn phần cửa, nó sát ra đây, trông điệu đà hơn VRV thì cắt ở đây Honda Vâng, một chút da được uh, may ở lên này cho nó sang thêm phần uh, long trọng. À, đây là khay để nước rộng rãi. Nói chung là rộng rãi, hàng ghế thứ hai khoảng giữa chân nếu mà đẩy hết về sau thì nhìn chung là thoải mái đây ạ. Độ ngả của ghế điều chỉnh ở đây. Honda Jazz, Honda Honda Honda Civic, Honda Civic Hatchback, Honda Prevo và Honda Prevo Amaze. Rồi, phần trần vẫn rất cái lõm, ba cửa gió điều hòa, đen chỉ chuỗi, Đấy, trần thiết kế lõm. Để mà ngồi được hàng ghế thứ ba thì chắc chắn sẽ phải điều chỉnh kéo cái hàng ghế thứ hai để lên. Một tay khó làm quá. Đó. À, lại một chạm luôn nhá. Ơ, rộng luôn nhìn kích thước thế mà mà hàng ghế này khá là đây nơi namของบริษัทหอยนาโมโตโมบิลประเทศไทยจำกัด đấy một chạm rất dễ à, một chạm bắt là vào này đấy, một chạm vào à, ghế này thì không ai ngồi ngả như thế này điều chỉnh lên một tí ngồi thử xem nào ở đây nhưng mà nó hẹp bề ngang so với cả expander à, thì nó sẽ hẹp bề ngang hơn một chút rồi ô thoáng này cũng được nhưng mà mình thích nó xuôi về phía sau đây phần trần này, này. rồi Đấy, nó sẽ sẽ sẽ xuôi về phía sau này à nó sẽ uh, đẩy về phía sau nhiều hơn nó mở rộng thì thoáng hơn nhưng mà với cái trụ D ở đây cái trụ này đây uh, thì nếu như ngồi ba người ở hàng ghế sau ấy, thì các bạn sẽ thấy được là đây nếu ngồi ờ, ba uh, người á các bạn sẽ thấy là cái phần phần phần phần đầu này mình sẽ bị đẩy sát vào cái trụ D này nhiều thì nó hơi khó chịu một chút nhìn chung là nếu mà ngồi hai người thì cũng khá thoải mái không được khoảng giữa chân này cái chân này nó cũng sẽ không bị dốc quá đây nó không bị cao lên quá nhiều bạn cứ nói là xe 7 chỗ cái khoảng giữa chân này nhưng mà cái vấn đề là nếu mà đặt xuôi xuôi thoải thoải nó không sao nó lại chơi ăn sát vào cầm như này là không thoải mái đâu nhá đó không có cửa gió ở hàng ghế thứ ba ờ Etiga cũng vậy giờ mình sẽ xem cái cốp này như thế nào cũng giống hệt như Mobilio không có cái ngăn chứa đồ ở dưới và nhìn như thế này thì chắc chắn là cái ờ, ghế này khi mà gập vào nó sẽ không tạo được cái sàn phẳng như của Expander chắc chắn rồi anh em ờ, xin anh em một ờ, like một comment một share một subscribe một rung chuông nhá một gì đấy cũng được xin cảm ơn sự theo dõi của tất cả anh em quý vị và các bạn cảm ơn sự nhiệt tình của các bạn xin cảm ơn cảm ơn cảm ơn